cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ờ, <laughs> hai đứa em ngủ chung ứa ừa <laughs> tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em ừ. cái anh ngái quá trời ngái luôn xong cái ảnh thì hơi cái cái thấy mẹ rồi ối <laughs> hận quá lỡ trao thân rồi lỡ trao thân rồi trời ơi xin mời hai em giới thiệu về mình dạ em xin giới thiệu em à, là mia nghề nghiệp là ca sĩ và là uh, vợ của búp bê sô cô la à, búp bê giới thiệu em búp bê ừ, dạ xin <laughs> chào uh, chị chị hồng vân anh quốc thuận và quý vị khán giả à, em tên là vương Triệu Vương. Vương Năm nay em 26 tuổi ừ. Và nghề nghiệp của em là làm về công ty event Rồi tại sao là bị vợ gọi là búp bê sô-cô-la? <laughs> tại dạ, hơi tại đen em có một cái làn da nó hơi bánh mật à, Kêu là... nhà em hay kêu ờ, cưng cưng cưng búp bê sô-cô-la Rồi vậy thì lần đầu tiên em gặp búp bê sô cô la đó là khi nào đó. dạ cách đây uh, à, 10 năm tụi em là chị em vậy hả dạ, dạ. dạ Mia là dạ, em hai mươi hai mươi dạ, chín ảnh là hai mươi sáu ừ. à, cách đây 10 năm thì à, tụi em gặp nhau trong công ty của chị Ngô Thanh Vân là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc à, giám đốc âm nhạc trong công ty dạ. thì lúc đó em đang ừ. học ở tại đó cho ừ. nên là ảnh tới chơi ảnh vừa đi du học về ảnh tới chơi thì lúc đó anh không có bạn thì ảnh mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè thì cái chị chị chị chị Trinh chị Trinh cho em đi chơi với nha chị Trinh tên thật em là Trinh dạ lúc đó thì cũng chị chị em em thôi không có suy nghĩ gì hết hết á ừ. dạ khoảng khoảng ờ, bốn năm năm sau quay trở lại gặp nhau tự nhiên thấy đẹp trai hẳn ra nói nghe nè đi du học về đúng không dạ. đi du học ở đâu nè dạ bên singapore dạ. bên ừ. singapore về dạ. lúc đó cho dù không đẹp như bây giờ đi chăng nữa thì chị đảm bảo vẫn có cái nét của bây giờ đúng không dạ dạ, dạ. và như vậy rõ ràng là đẹp chứ không hề xấu mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác <laughs> Thực chất lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết ừ. Thì cứ đi theo người anh đó rồi cứ đi chơi với anh đó Rồi lên gặp cô gái này và thêm hai cô gái nữa ừ. là trọng thì... tâm ở chỗ là tại vì lý do tại đẹp. sao lại chọn cô này em, em đẹp đúng không cái gu của em thích là một cô gái cá tính ừ. nhảy hip hop đồ đó rồi trong cái quá trình gặp gỡ thì cũng có đi chơi chung cũng có giao tiếp rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường đây nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em tự nhiên mấy năm sau thì tự nhiên bỗng nhiên ông này cũng ờ, mới chia tay em cũng mới chia tay xong giống như hai người free tự do nên là tự nhiên gặp lại nhau Đồng thì cảm. nó có một cái cảm giác ừ. gì à, đó dạ. nó xét đánh em trước sẽ đánh em trước em không hiểu tại sao luôn nhưng mà khi mà sau cái quá trình mà 5 năm sau mà gặp lại đó thì em lại xưng là xưng tên chứ không phải là xưng anh chị với em nữa à kiểu lúc đó là thấy gái là đẹp tên. khi mà em gặp lại dạ. em có cảm nhận được là mia thích em không em cũng thấy giống như là vẫn thân thiết với nhau thôi nhưng mà em cảm không cảm, cảm, nhận được đâu ừ, cảm nhận được chưa cảm nhận được với lại là một phần lúc đó em cũng giấu kín lắm tại vì lúc trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé à, dạ em là một cái đứa nó già chứ quỷ xong rồi tự nhiên bây giờ hai đứa quen nhau nó một cái trở ngại mà em sợ người khác suy nghĩ về em á ừ. là như vậy cho nên là em cảm thấy cái điều đó là sai rồi cho nên là phải giấu đi phải giấu ừ. đi. giấu trong bao lâu giấu giấu nó khoảng chừng một tuần thôi <laughs> giấu lâu quá giấu lắm Ủa, nhưng mà nhưng, mà, đến khi nào thì đó thì, dạ, đến, đến trong một cái sự kiện nào dạ đến khi ngày hôm đó có một cái buổi tiệc cùng ừ. với ông anh họ em luôn thì xỉn vô rồi say xỉn một chút xíu rồi thì ảnh mới nói là ủa hai đứa bay hợp nhau sống quen nhau đi Từ những cái câu ừ. nói đó nó giống như là để cho em suy nghĩ là à nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì đâu <laughs> thấy chắc cũng kỳ lắm đâu cái tự nhiên em open liền luôn open là em open chủ động dạ em open liền luôn trong cái em hỏi một câu là ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy wow. em hỏi thẳng luôn hỏi một câu thẳng thẳng rồi lúc đó bạn này trả lời sao mình là gì của nhau đó em nói <laughs> mình là người yêu của nhau wow. Dạ, dạ trả lời liền lúc đó luôn lúc đó là trong cái tiệc đó dạ, dạ trong, cái tiệc đó luôn. tên luôn dạ. dạ. cả hai bạn có cái điểm gì nó giống và có điểm gì chung với nhau dạ một cái điểm chung đó là em cảm nhận được cái tâm của anh này giống như em ừ. là ảnh rất là lành luôn ừ. dạ đôi lúc lúc đó ảnh còn trẻ thì ảnh có hơi ngông cuồng chút xíu thôi nhưng mà em vẫn nhìn sâu được bản chất của chồng em rất là lành tính ừ. cái đó nó làm em ấn tượng ừ. và nó kết nối được với em ừ. dạ mà có cái gì không hòa hòa hợp không không hòa hợp là chồng em lúc đó nguyên gia đình chồng em luôn là đam mê mô tô <laughs> đam mê tốc độ mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới malaysia luôn rồi oh. đi khắp đất nước việt nam mà không thấy mệt gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa tháng là cả nhà cùng cả kéo nhà nhau đi, đi hết giường của tôi hết luôn rồi giờ sao em ngồi nổi mẹ, mẹ, dạ. mẹ chồng là nhiêu tuổi rồi dạ mẹ chồng nhiêu ta 1962 á 962 Sao đó coi là... là hơn tôi 4 tuổi mà đi cái mô tôi Dạ trời ơi em phải cung cấp hình dạ. của dạ. mẹ chồng em cho chương trình mới được Tại trời ơi. em cũng phải hay quá vậy Hết hồn luôn á Đi mà khủng hoảng luôn đi bây giờ đi hơn chồng em luôn Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á dạ. Em có bị sốc không? Em hơi hơi sượng <laughs> Là tại vì cái lần đầu đó mẹ chồng em không có biết nghệ sĩ là ai là ai hết dạ. Thì lần đầu tiên đó là mới có một tháng quen nhau là ông này dẫn em đi gặp mẹ chồng em trong cái buổi tiệc đi chơi của cả ừ. cái group <laughs> dạ. mô tô dạ. xong rồi hôm đó tóc tai em thì vàng khè ừ. xong rồi gặp mẹ chồng cái mẹ chồng à, <laughs> dạ. đi, chỗ khác chứ xong cái lúc đó em cũng mờ nhạt hình ảnh em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn xong em cũng ừ. im luôn xong rồi mấy ừ. tháng sau ông này mới thực sự dẫn em dạ. về nhà giới thiệu đây là bạn gái của con nhưng mà cái lần thứ hai đó về thì sao dạ lần thứ hai về thì rất là khác, dạ. khác là à sao? đây con là bạn gái của vương hả ờ. con nhiêu tuổi dạ bằng tuổi ờ phải nói bằng tuổi dạ. nhưng mà Dễ gia dạ. đình em thì sao gia đình em có biết bạn này nhỏ tuổi hơn em không dạ biết ban đầu khi mà ban, biết uh, ban đầu thì vẫn giấu ừ. vẫn giấu nhưng mà là nói nhỏ nhưng mà nhỏ hơn con tuổi à trước khi mà về à, ra mắt đó à. là cấm, cấm luôn cản luôn biết nhỏ tuổi hơn cho dạ. gia đình cấm không dạ cấm, cấm cản là kêu là bây giờ thứ nhất nhỏ tuổi dạ. thứ hai là không biết lo được cho em hay không dạ. xong rồi à, nói là không hợp tuổi ừ. rồi con là phải cái người lớn tuổi hơn không có được quen như vậy nói chung là cấm cản hoàn toàn thì trong cái ừ. giai đoạn mà quen ông này là em giấu xong rồi mẹ em vẫn làm mai cho em những cái người à, dạ, khác à, nhưng dạ. mà có khi nào mẹ tổ chức một cái buổi mà để cho em gặp gỡ với cái người may mối đâu dạ gặp luôn gặp luôn xong rồi đi chơi với người đó phải chụp hình cho mẹ em coi à, dạ. là đang đi chơi như vậy đó mẹ à. là trong thời điểm đó là em Mình vẫn còn đang quen đó là hai đứa có cãi nhau thì cái thời gian đầu hai đứa giống nói chung là sóng gió lắm Mia là một người rất nóng tính em trước đây cũng là một người rất nóng tính ừ. hai cái nóng cộng lại thì nóng hơn làm ừ. ra nó bành ừ. <laughs> thì bây giờ tới bây giờ thì khác nhiều rồi dạ. à. nhưng mà lý do gì mà hai người lại lại lại quay lại với nhau em nghĩ nó là cái duyên á cái duyên á tại vì lúc đó là cũng gần như là em xác nhận là em sắp quen anh kia luôn rồi á à. em cũng cố gắng em mẹ. đi ăn với ảnh em cũng gấp đồ ăn như gấp với chồng em nhưng mà em lại cảm giác nó một cái cảm giác nó đơn nó không có cảm giác gì hết ừ. em thấy tự nhiên em nổi da gà lên luôn ừ là cái cảm giác nó, kỳ cục lắm kìa ừ. xong rồi em đó em không phải như không thể như vậy được nữa thứ nhất là cũng tội nghiệp anh kia ừ. rồi em cũng dứt khoát với anh kia luôn để em quay lại với ông này mà cũng quay lại lén lút ờ, dạ. lúc dạ. nhưng mà lúc đó khi mà gia đình em em cắt đứt với anh kia thì gia đình em có la em dạ, không? dạ cũng không không ông gia đình em cũng không, không biết, biết. không biết dạ, anh kia anh cũng vẫn giữ uh, nhắn tin cho em đều đặn vậy đó ảnh ý ảnh nói với mẹ của em là để con từ từ thuyết phục mia ừ. nó ừ, dạng ừ. dạng vậy rồi cái lần quay trở lại đó thì chắc chắn là tình cảm là kháng khích hơn với anh dạ. này với lại mẹ em từ khi mà mẹ em xác nhận cho hai đứa yêu nhau ừ. để tiến tới hôn nhân á là mẹ em thương ông này luôn cơ duyên nào mà mẹ em cho phép hai đứa tụi em yêu nhau dạ lúc đó tụi em ờ, lén sống thử ờ, ừ. tức là thật ra tụi em cũng lớn rồi biết được là mình nên làm gì yeah. Dạ. cũng phải là lén gì nhưng mà tại vì em sợ ba mẹ em buồn thôi ừ. thì tụi em sống thử dọn nhà với ở chung ổng có nhà em mà không ở <laughs> ở nhà em xong rồi cái uh, thời gian cái bị phát hiện ra cái xong cái mẹ em mới nổi điên lên mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không nghĩ sao uh, sống chung vậy rồi giờ sao chị tính sao <laughs> mẹ chồng em cứ cưới cưới luôn đi cưới luôn đi cưới luôn đi xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn hết hồn hết vía vậy á thật ra tụi em tính là năm nay tụi em mới cưới à, nè à. Dạ. nhưng mà cưới luôn năm ngoái luôn coi như là mọi chuyện nó rất là bất ngờ dạ, ừ. bất ngờ dạ. rồi ảnh có bắt đầu thể hiện một cái màn cầu hôn lãng mạn với em không dạ có lúc đó cũng uh, uh, gần cưới rồi mà không thấy cầu hôn gì chứ vài tháng, cái xong cái nói ủa ủa ủa định quên luôn hay gì vậy không cầu hôn tôi gì vậy em này tự tin người ta chuẩn bị làm cái em nói vậy xong cái cũng lên nhà hàng đồ làm cầu hôn đồ cái nói à, em làm chồng anh nha à. tay đúng ừ. em, em làm chồng anh nha nói vậy là sai rồi làm lại đi cái ngày hôm sau hẹn bạn bè đông đủ hết lại một cái nơi lãng mạn tổ chức tiệc cái bí mật lên cũng cầu hôn em một lần nữa em đồng ý lấy anh làm vợ nha <laughs> cùng một nội dung <laughs> cùng một nội dung nhưng mà cách nói khác à, văn ừ, sao lúc đó chữ của em nó bay văn nó hết trơn rồi rồi lần đó em có chỉnh không không <laughs> dạ thì đó lúc đó em cũng chịu luôn thấy vui quá chứ. Chỉnh được không ông kêu làm lại lần ba <laughs> lần đầu thì mia có xúc động nhưng mà chưa tới mức mà khóc Ừ. còn cái lần thứ hai á, là ở đà lạt ừ. và có sự chứng kiến của chắc cũng phải hai mươi mấy người bạn á ừ. rất là đông thì lúc đó nghe khóc giống như khóc òa luôn giống như là mặc dù lộn nhưng vẫn khóc đúng dạ. cảm động dạ. tại vì hai đứa cũng trải qua nhiều gian nan dạ. mới uh, cưới nhau được rồi cứ làm tụi em đi là dạ. cưới nhau được bao lâu rồi dạ. năm uh, một, một năm, năm hai tháng rồi có làm giấy hôn thú chưa dạ, dạ. dạ tụi em quên luôn dạ thực ra là tụi em có làm rồi nhưng mà cho đi về vĩnh long làm một cái giấy độc thân á xong nó hẹn cái ngày á cái tụi em lên đi làm xong rồi ừ. quên ờ. quên xong rồi cái phải làm lại cái đó nên tụi em lười biết nhưng mà chị nói nghe nè hai đứa phải làm trong lúc dạ. còn đang đang ừ. Ờ, rảnh rang nha dạ. tại vì á không á là mấy mốt mà có con một cái xong mà đi làm cái giấy đó để mà đăng ký ờ, giấy khai sinh rồi khai sinh cho con là rất mệt đúng rồi đó cho nên bây giờ là tranh thủ mà làm đi dạ. thôi xong chương trình thì xong về làm dạ, liền dạ, dạ dạ dạ ờ, vậy làm ờ, liền vậy là một năm hả lấy làm được dạ, dạ một năm. năm mấy dạ. rồi tháng 1 tháng 1 năm 2019 dạ à, rồi có lòi ra cái tật xấu gì không đó dạ. à, chồng em thứ nhất là ở dưới áo mặc cả ngày rồi xong về cái bài đặt phơi mà phơi lên cái ghế salon á cái phơi lên cho nó ủ ủ ủ thúi thúi chơi vậy xong cái em mới lấy em đi giặt cái là thôi thôi thôi thôi con mắt con mắt con mắt con mắt con mắt đứng dặn con mắt con, chưa chưa dơ chưa dơ nó trời ơi nó túi quá nhiều chưa chưa dơ nữa nó sao em phải lén lén em đi gom đi giặt ừ. có bữa em giận quá cái em gom bỏ một rác luôn ừ. xong sợ giờ đỡ rồi dạ. à. với lại thêm cái nết ngủ cái nết ngủ kỳ quá nó anh hú sao tự ngái xong tự giật mình lâu lâu lâu xì hơi giật mình cái nữa bị hốt quản trong giấc ngủ tức là tự ngáy tự giật mình với dạ. tiếng ngáy của mình luôn dạ đúng rồi nói chung mỗi ngày em phải sống với lại sóng gió bão táp lúc mà ban đêm vậy á à. em phải mua hai cái cục nhét lỗ tai em à. mới ngủ được dạ nhưng mà nếu không có em ngủ không được nhưng mà là trước đây lúc mà sống thử là ảnh cũng ngáy vậy luôn hay sao dạ, dạ cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ờ, <laughs> hai đứa em ngủ chung ứa ừa xong tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em ừ. cái ảnh ngái quá trời ngái luôn xong cái ảnh xì hơi cái cái <laughs> lên đó, thấy mẹ rồi hối <laughs> hận quá lỡ trao thân rồi lỡ trao thân rồi trời ơi mà qua mấy bữa hôm sau thì đỡ hơn rồi có bữa có bữa không dạ lâu lâu mới một à, lần bây giờ dạ, từ không từ có là dạng. là không được bây giờ không có là càng tốt Mỗi <laughs> khi em đi làm ở xa đó em không về đó trời không có chồng ở giờ không ngon sướng lắm ngủ thẳng giấc luôn không ai nhưng mà buồn nhưng mà buồn à, <laughs> dạ. rồi còn gì nữa nè vợ nổi tiếng nè dạ. xinh đẹp nè dạ. có ghen không dạ ghen mà ghen ngầm không có bộc lộ ra sợ quê hay sao đó giờ có cái ờ. mặt thiếu điều muốn nổi gân lên vậy đó chị mà có bao giờ thể, thể hiện không dạ có có mấy lần em ờ, đi tập gym á thì tập ừ. gym xong sẽ có một cái bộ môn là căng cơ thì cái người thầy đó người ta sẽ căng cơ cho mình nhưng mà cái thế căng cơ nó hơi nhạy cảm ừ. cái ông này ông ngồi ông cười mà cái mặt ổng giống như bị sượng à, đơ mà kiểu cười em mà nhìn là em biết cười dạ. mà cứng họng dạ. mà hỏi ủa ghen hả không có lúc đó không, không có làm vậy em thấy tại vì em cũng đi tập trung một chỗ à. em thấy căng cơ vậy đó cái em em lại ngồi kế bên nhau rồi vậy thôi em ngồi kế bên thôi kiểu là ngồi kế bên để cho cái người kia đừng có làm cái gì mà cũng áp lực dạ đúng rồi ông áp lực <laughs> cuối năm ngoái em thi một cái chương trình truyền hình thì có phần thi đó em phải đu dây thì em đi tập đu dây thì nào ngờ là tới đó anh thầy đu dây anh sáu muối đẹp trai quá đi ừ. xong thì đu dây lên anh phải ôm ôm đồ quay quay đồ này kia chồng em cái em nói nè chồng chồng chồng chồng quay lại cái clip để hồi giờ về giờ vậy coi vậy tập lại hay gì này kia về không thấy clip nào hết trơn <laughs> bạn không rung tay không phải không thèm quay luôn nổi điên quay chỗ khác dạ dỗ giận bây giờ tự nhiên giữ lại cái hình ảnh sáu muối cho vợ nó coi hoài <laughs> đó là cái tâm lý sao chú chú đàn ông mà chú phải hiểu cái tâm lý đó chứ chú này thật sự luôn dạ. em nhìn em thấy ngứa mắt lắm tại vì đã ở dưới rồi. cái dây thì nắm giày ờ. thì vợ em thì đứng giày còn à. cái anh thầy đó đứng đằng sau ờ. ảnh cứ dịnh dịnh ảnh cứ sao sao á phải giữ eo rồi đồ. khi mà kéo dây bay lên là hai cái như dính dính chùm vậy đó ờ. gì trời nhưng mà không quay luôn đi ra chỗ khác ừ. luôn nhưng mà về là có tỏ thái độ không dạ không ảnh thật ra ảnh là một cái người rất là là hiền luôn á à. dạ kiểu giống như là mỗi lần giận lên dạ giận lên là giận giận vậy đó nhưng mà cũng ráng kềm chế lại chứ à. chưa bao giờ mà phát ra một cái câu nào đó làm tổn thương em chứ tức là im lặng dạ ghen cũng trong im lặng dạ. giận cũng trong dạ. im lặng dạ. để bụng một xíu Ờ, Ủa, vậy hả? Để bụng <laughs> Để bụng nhưng mà bụng để... dần dần nó hết à, nó không, không phải là nó... Hen, rồi giờ tôi biết lý do tại sao xì hơi trong giấc ngủ <laughs> Có như là ép xuống đá tiền Bước xuống bao tử ruột non ruột dạ. già tống vẹt ra ngoài là như rồi, vậy nếu vậy thì thôi đừng rồi. đừng có cho cái đó là tật xấu ừ. đi dạ. tật cưng dạ tới em đó dạ. búp bê sô cô la <laughs> dạ cô ấy có tật xấu gì không thật ra vợ em cũng ít tật xấu lắm ừ. chỉ có là ngủ nhiều ừ. hay làm biếng ừ. nhưng mà lúc mà xiên lên rồi á là không ai cản được cái nhà hơi bừa chút xíu thí dụ như làm biếng là nằm luôn không thèm làm luôn để cái chị giúp việc chị làm còn mà lúc mà xiên đó là từng cái ngóc cái ngách đó mà em có cản đi cách mấy có đâu, đâu có dơ đâu là bươi cũng ra. À? mở bươi hết ra cho cái nhà tùm lum lên hết xong bắt đầu xếp lại ngay từ đầu hơi kỹ tính nhưng mà nóng tính lắm ở nhà chửi em hoài à mỗi lần mà vợ em mà nóng tính lên ngoài cái chuyện quát ra thì cổ còn cái gì nữa có đập đồ không cái chuyện có dạ có đập đồ à, lúc dạ. cô đập đồ lên vậy thì em lúc đó như thế nào sau này á, em hiểu tính rồi vợ mà nóng là em phải lạnh giống như là bản thân em không được phép bật lại bất cứ cái gì hết trơn á có dạ. nghĩa là cho nó đấm vô bông gòn nó đấm yeah. Dạ. mồi mỏi tay tự nó nó, ngưng đúng không nhưng mà đập đồ là đập đồ quý không chứ còn nhiều khi khôn dạ, lắm như đập em vậy đó đồ ông không cho điện thoại lửa lửa lửa điện thoại là cất lại <laughs> chết rồi chị dạ, ơi em nằm trong cái dạng đập đồ ngu trời <laughs> vậy là đập điện thoại có nghĩa là tức lên đập là không suy nghĩ luôn dạ đúng dạ, rồi em không suy nghĩ bất cứ đập điện thoại em đập tivi em đập tùm lum xong rồi ở nhà chồng em có một cái bộ sưu tập nón bảo hiểm để đi mô tô thì mỗi cái mấy chục triệu rồi đó cái em bình thường là em sẽ xếp em lao gọn để em sắp xếp lên, lên tới chừng em đi em luộc trời ơi má ơi như vậy dạ. là bây giờ á cái chỗ nào bà hay đập đồ á dạ. sắm đồ nhựa hết <laughs> mỗi lần gây lo ra đó để cái gì bà đập dạ. nó mà không có thay đổi là thời gian sau gia đình em xài đồ nhựa hết <laughs> <laughs> đưa anh em nghệ sĩ về coi nhà thăm nhà biết thường á mày sao đồ nhựa mày <laughs> nhưng mà bây giờ là là, là hết rồi. Là từ khi mà tụi em kết nhưng hôn. mà anh cũng muốn biết là cái lúc mà cái cơn mà của chồng em mà giận lên cái đỉnh điểm của chồng em giận lên đó là như thế nào điểm chồng em là lúc mà em túi bụi em như một con điên luôn á là chồng em nắm lại chặt lại một cái xong nhìn em cái bình tĩnh Dạ bình tĩnh, bình tĩnh Cái nào lộn, nó rất là tình bỉnh, tình bỉnh, tình bỉnh cái đó có Em tình bỉnh coi, em tình bỉnh coi Giống như em về làm chồng anh nghe đó Anh hỏi nè, rồi giờ em mong muốn Mia thay đổi điều gì? Và em là vẫn là như vậy vẫn ờ, yêu thương em vẫn lo chăm sóc cho gia đình rồi vẫn là vẫn xinh đẹp vẫn uh, hát hay rồi nói chung là vẫn là vợ em thôi tại vì em cũng không có muốn thay đổi có cần gì bớt nóng tính lại không cái đó giống như là muối ờ, mắm muối nêm thêm cho tình yêu nó vui thêm thôi trời ơi tụi nó đặt đồ nữa là tiền đâu mà <laughs> sắm ông mà phải mong muốn thay đổi dạ. nhân cơ hội này em bớt phải mong muốn đi. em phải bớt nóng lại bớt chửi anh lại à, <laughs> nhẹ nhàng lại chút xíu đừng có đàn ông quá ừ. Ừ. giống như có hai đàn ông trong nhà vậy đó <laughs> đàn ông lại chút xíu thôi mia à. dạ thấy búp bê không thấy búp bê sô cô la thấy ghét không vợ em em chỉ mong muốn vậy thôi đừng đừng chỉ là như vậy thôi chích cho một cái nói đó muốn em <laughs> bốn cái cho mia <laughs> rồi giờ tới mia đó dạ muốn anh ấy thay đổi điều gì thật sự á đối với chồng em á chồng em ở thời điểm hiện tại là đã quá tốt với em rồi ừ. dạ quá dễ thương dạ, so không cần gì hết dạ, dạ em không cần chồng em thay đổi gì hết chỉ là phát huy ở những cái điểm tốt thôi đúng. nhưng ừ. quan trọng là đừng có xì hơi ban đêm <laughs> không xì không xì là nó bục ra à, à, nó phải xuống à, à xì đi xì đi xì đi <laughs> phải xì biết đừng có nói nói, nói lộn nữa dạ. tình bính em tình bính tình bính <laughs> cưng quá chung là em à, yêu chồng em là yêu từ đỉnh đầu tới góc chân em à, yêu tất cả đó. mặc dù có những cái tính xấu này kia kia nọ nhưng mà duy nhất một điều mà em không chấp nhận được đó là nếu như có một người mới ừ. có một người bạn gái mới hay gì đó hay có một người nào đó để ý mới thì hãy nói với em em lúc nào em cũng nói với chồng em vậy trơn á là em cho anh đi với người đó nè ừ. giờ chị đổi chị chị chị, chị chỉnh chút xíu thôi dạ. em đừng có nói cái chữ là yêu người mới dạ. em em phải nói nó nó sớm hơn có nghĩa dạ. là anh anh chuẩn bị say nắng ai làm anh nói với em dạ đó nhớ nghe nhớ nghe dạ, dạ, ừ. dạ. đó là chận từ cái thổi dạ. bơ dơ dạ. mới về dạ. <laughs> chứ còn mà quen rồi là, là, là vô vô tới quen nhà rồi là nó vô tới nhà rồi đó dạ, dạ. hai đứa cưng quá ừ dễ thương quá bây giờ nè lần đầu á em làm chồng anh nghe lần thứ hai em có đồng ý ra làm vợ không nó chưa trọn vẹn thôi hôm nay nhân cơ hội trên sân khấu này có muốn nói là một lần nữa mà wow. cho nó trọn vẹn hay không dạ. nghe chưa dạ. rồi đó đứng lên me dạ. <clears throat> à... cưng ghê không à... trời ơi nói lộn nữa à em làm vợ nhé <laughs> rồi hỏi rồi trả lời trả lời trả lời trả lời quên trả lời dạ <laughs> em sẽ làm vợ anh rồi rồi cảm ơn hai bạn một cặp đôi rất là dễ dạ. thương rất là hạnh phúc dạ. và không có gì hơn là chúc hai bạn cái hạnh phúc như thế này dạ. và nếu được màu màu của em bé để cho cả hai bên nội ngoại đều vui dạ. nha <laughs> em xin chào mọi người em tên là Nguyễn Phước Cẩm Viên à, năm nay 35 tuổi thì nghề chính là biên tập viên bữa nay mới biết tên em cẩm viên đúng dạ đúng rồi mọi người thường gọi là may nhưng mà thật ra là tên em là cẩm viên lý do vì sao lại tên là may à? dạ đó là ngày xưa khi mà tham gia chương trình lớp bus thì ừ. mọi người được được chọn một cái nickname để tham gia chương trình thôi còn em dạ ừ. em tên là trần kim anh em năm nay 30 tuổi em là nhân viên văn phòng ạ à. dạ tụi em quen nhau ở chương trình ờ, lớp bus hay sao dạ à... thật ra cũng là chương trình đó nhưng mà không phải là ở trển mà là ở dưới dạ, tức là sau khi đi quay chương trình về xong rồi em thích chương trình cái em vô làm với chương trình luôn tới năm 2012 cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này là em gọi điện cho bạn này lên để casting người chơi cho Love ừ. em gặp bạn này ở, ở ngoài thì thì cái cảm giác em như thế nào dạ em em không nhớ một chút ký ức gì về cái buổi gặp đó bây giờ hỏi em nè cái thời điểm đó, là chương trình hành trình cái đó ờ, những trái tim rất là nổi tiếng dạ. dạ vậy thì em có biết anh này không dạ em có biết nhưng mà em nhìn ở ngoài nói anh vừa đen mà vừa xấu hơn ở trong hình rất là nhiều mà lúc đó em có bồ chưa dạ có thật ra là về thì bạn này chơi với bạn gái cũ của em à tức là bạn gái đương thời của em lúc đó coi như là bạn thân luôn á cái này nó nó hơi có một cái sự rắc rối nhẹ ừ. em chơi với bạn gái của bạn này dạ, dạ. thì Rất trong lúc mà hai người là bạn thân á à thì em đã có cảm tình với bạn này chưa hay là chia tay rồi em mới có cảm tình à thật ra là hồi mà lúc mà hai người quen nhau thì hay cãi nhau thì em là người ở giữa luôn nghe lắng nghe có hai bên thì thật ra cũng có lúc em xuống dạy cái bạn đó là chia tay ảnh cho rồi à. lúc đó à. trong mắt em không có gì với ảnh luôn không có một chút xíu cảm xúc nào chỉ cảm thấy là ghét bởi vì người này làm cho bạn mình khóc bạn thôi khổ ừ. dạ ừ rồi xong rồi. rồi là ờ, bạn đó nghe lời em suối bỏ luôn hả dạ cũng chưa hẳn đâu ạ à. thì thật ra là lúc đó bạn đó cũng kiểu như là bạn cũng bị phân vân tại bạn có rất là nhiều người theo đuổi ừ. ừ. và thứ nhất thứ hai nữa là uh, bạn là một cô gái cần một sự quan tâm 24 trên 24 mình thật ra cái cái vụ mà bạn ấy suối bạn gái chia tay là tới sau khi cưới em mới biết nhưng mà chị hỏi em nè ừ. trong lúc mà đi chơi kiểu như vậy có lúc nào em cảm thấy em lạc lòng với vợ của em bây giờ không gãi gò má là biết có vấn đề rồi thì có, có một hôm là cũng cũng là bạn này ra thì mặc cái quần ngắn đó là lần đầu tiên em thấy bạn ấy mặc quần ngắn quần nhìn sọt lên ha. dạ quần sọt ừ. nhìn thấy trời chân dài dữ ta miên man dạ. là gu em là gu chân dài đúng không dạ cái thật ra là sau đó là cái bạn thân của em đá ảnh xong ổng mới quay phong tố khổ với em à. kêu là giờ buồn quá không có người nói chuyện ừ, chị tức quá để chị truy nốt Gì? em em khai cho chị biết coi sau cái vụ mà chân dài miên man đó tối về em có nằm mộng thấy bạn này không đã bắt đầu có những cái nhen nhúm em nói thật cho bạn biết đi chứ bây giờ dạ. chị đảm bảo tâm lý vợ em vẫn còn nói là giống như em bị bỏ rồi giống như là em buồn quá em mới em em mới mới mới ừ. cầu cứu đến vợ em đúng là thời điểm đó là em cũng mới có một cái chút gì hình ảnh của cô này trong đầu thì cô bạn gái đương thời đã đá em rồi tức là đá đúng thời điểm đó <laughs> từ khi mà em và bạn gái chia tay thì dạ. bao lâu thì em với vợ em bây giờ mới chính thức là quen nhau Anh theo đuổi em cả năm Cái xong đến tháng 5 2016 thì em đồng ý quen ảnh Nhưng mà tụi em quen dạ. được 3 tháng thì lúc đó tụi em còn rất là kiểu ừ, mỗi người đều có cái tôi rất là lớn nên tụi em ừ. lại chia tay anh lại theo đuổi lại từ đâu ừ. mãi đến năm 2017 sau 4 lần tỏ tình thì em mới đồng ý quay lại với ảnh hai em là quen nhau bao lâu thì cưới dạ à, khoảng à, 2 năm 2 năm nó có trắc trở gì không anh từ lúc mới yêu nhau là bạn ấy đặt ra quy tắc không được nắm tay về nhà trước 10 giờ rưỡi cái đô nặng nhất là tới đâu à. Ờ, ờ, là hôn má hôn môi là tới đâu Vậy đô nặng nhất là được nắm tay á Hai năm mà chỉ có nắm, nắm tay, thôi đó Vượt qua được cái lời nguyền là nắm tay thôi dạ. Rồi sau đó khi nắm tay rồi là mất jean rồi là phải cưới luôn À dạ cũng không Chưa luôn đúng không? <laughs> Bạn thêm quy tắc nữa đó là um, Để em học xong đã rồi cưới Hoặc là để em niền răng xong đã rồi cưới Để học xong rồi cưới nhưng mà em cứ thấy cứ một học kỳ là bạn ấy rớt một môn Thì kỳ sau là học lại Còn niền răng xong rồi mới cưới nhưng mà Anh chị nhìn cười bây giờ vẫn còn niền cứ một tháng là đứt niềng răng một lần là phải tới bác sĩ nối lại mấy năm rồi không yeah. Dạ. chắc hơn 3 năm rồi quá dài dữ em tại vì ổng dạ. dẫn em đi ăn nhiều máu á cái tới hôm bạn ấy nói anh ơi thật ra là não giờ không có ngủ với đàn ông em không có quen cho nên thôi cưới mình đừng ngủ chung nghĩ này thấy hơi kỳ em chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi cưới làm chi cái từ đó về sau là em không đề tập chuyện cưới nữa tới một ngày ba mẹ vợ gọi vô bắt cưới à, là là... ba mẹ vợ dạ trời ơi ờ, cũng mừng ha dạ. chị hỏi nè đêm tân hôn á từ cái việc mà em được nắm tay nè em phá giới nè bắt đầu đến hung má nè đến hung môi nè là em phải mất bao nhiêu thời gian để em đi vào đúng trung tâm em nhớ hình như cũng phải cả tuần sau mới... đâu anh đi công tác mà mình à. cưới xong có 3 ngày là anh đi công tác 10 ngày hơn rồi nhưng mà đêm à, tân hôn dạ, dạ, dạ, dạ, tụi em dạ, mệt quá ngủ mệt quá ngủ luôn ờ, rồi đêm sau cũng vậy luôn mệt chị ngủ. Mệt đêm chứ. thứ ba cũng vậy luôn mệt luôn rồi là em đi một tuần luôn à. dạ. rồi em mới trở về dạ. dạ rồi em mất bao nhiêu thời gian nữa khoảng tháng nữa chị một, một tháng nữa Trời, sao mà nhưng mà mấy em khó chịu không mày thật ra là hồi đầu em tức lắm rồi đến khi á, mà em vô được trung tâm rồi em thấy em sao em làm như em em bị lây bệnh lãnh cảm với cổ <laughs> xong đêm rồi ờ, cũng bình thường tụi em với nhau được mấy năm rồi dạ, dạ. mới lấy nhau khoảng 9, được 10 9 10, 10 tháng ạ. À. 9 10 tháng và bây giờ cái việc đó nó đã cải thiện chưa? Đó. Giờ tụi em giống như là sao ta? Có nhu cầu thì ok làm mà không có nhu cầu thì thôi. Nhưng mà cái cái mà... nhu cầu đó là nó thường xuyên không hay là lâu lâu mới có nhu cầu? À, cũng lâu lâu mới có. Lâu lâu là bao lâu? lâu? Tuần hay tháng? Tính quý đi. Nhưng mà Vậy... em có nhu cầu không? Chị hỏi thiệt. Lúc đầu thì em cũng thấy hơi bất ổn Nhưng mà sau đó em để tâm vào những chuyện khác em thấy bình thường luôn ạ à. ừ bình thường và em không có nhu cầu đó luôn tại vì em thấy ảnh mệt quá nên em cũng không có muốn làm ảnh mệt thêm nữa stress thêm nữa nên nhưng mà mỗi lần mà ảnh về là người ảnh mệt mỏi rượu rã lắm thật ra mệt mỏi rượu rã thì cũng không đúng em vẫn tự đánh giá em là người khỏe không khỏe là về sức lực á tức là ok làm việc xong về nhà em vẫn có thể làm thêm việc nhà này nọ được nhưng mà giống như mà khi bảo làm chuyện ấy đi á thì tự dưng không hiểu sao em lại đâm ra lười cái ca này hơi bị căng á đó đây là tâm lý á tự nhiên tạo thành một yeah. cái dạ. thói quen tại vì lúc mình yêu nhau lâu quá xong rồi mình bị control nhiều những cái mà không đáng á thì thành ra nó thành một cái phản xạ vô điều kiện trong cái việc đó và gọi là cái mong muốn tìm tòi á mong muốn khám phá nó không còn nữa thực ra mà nói á bạn này là thuộc tuyết phụ nữ uh, kín đáo giấu cái cảm xúc của mình nếu ở ở lứa tuổi lớn rồi ví dụ như là cỡ 50 đổ lên mà khi mà chồng mình không còn nhu cầu đó nữa thì cái người phụ nữ đó có thể cam tâm chấp nhận cái việc là mình phải tự quên cảm xúc của mình đi nhưng mà với vợ em á, cái tuổi này đang là cái tuổi mà cái nhu cầu về sinh lý của người phụ nữ đang rất là cao thành ra là bây giờ cứ để chôn vùi cái chuyện đó thì rất là tội nghiệp cho vợ em thì em phải suy nghĩ lại về cái việc này còn cái cách như thế nào thì mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người sẽ mỗi cách nhưng em phải hiểu cái tâm lý đó còn về phía bạn này một phần nào đó lỗi là do em tại sao mình phải kềm chế thì em cũng phải chủ động một chút có một cái tảng băng á, giống như là đang chắn ngang phá cái tảng băng đó đi để khơi gợi những cái bản năng của chồng em và hai người nên thẳng thắn với nhau ừ. về việc đó có những ông chồng ngộ lắm thích vợ mặc đồ ngủ mà sexy hoặc có, có, có những ông chồng lại thích ngửi cái mùi hương của vợ mình ở một cái loại dầu thơm nào đó em có cái nhu cầu đó em thích như thế nào đó em nói với vợ em nha thôi bây giờ sao Ôi trời ơi toát mồ hôi nè cái cặp này có nói thẳng với nhau luôn đó nghe dạ. rồi bây giờ đến cái phần gọi như dập mặt nhau sẵn đài em kể trước à. đi ờ, thì thật ra cũng không có gì hết hồi trước lúc mà yêu ảnh em thấy ảnh ít nói lắm em nói 10 câu chắc anh nói được nửa câu thôi mà bây giờ lấy xong rồi em nói một câu anh nói 10 câu à bây giờ lật ngược thế cờ đúng không ừ. là thứ nhất thứ hai là <laughs> ở dơ lắm ừ. cái quần mặc 5 ngày chưa giặt cả tuần luôn em không nhắc là chắc cả tháng mới giặt có ghen không em nghĩ là chắc chỉ có em <laughs> nghe nhau không coi nghe. Ờ. <laughs> đó, nhưng mà tự... có một bình lỏng không thôi. hồi trước nha em mặc cái gì cũng được hết trơn á em mặc dài ngắn hở hiếp gì cũng không sao bây giờ mà em mặc đồ mà ngắn chút xíu ở nhà khỏi ra đường sợ là đồ ngắn rồi một người nào đó giống mình hồi đó là nghía cặp giò <laughs> đúng không dạ tại vì cưới mà phát hiện ngoài cặp giò đó cổ còn nhiều chỗ đẹp lắm đó thấy chưa đó dạ, cho nên cấm rồi bây giờ tới em đó mày đó. dạ em giống như là bản sao của cổ vậy đó em có cái tật xấu gì cổ cái tật xấu đó em nói nhiều thật ra cổ cũng nói nhiều mà thật ra là cái nói nhiều của em là do lây từ cổ ngang ngửa nhau rồi, rồi. còn ở dơ sao bạn này bị bệnh cuồng quá chất thí dụ như bạn rửa chén là bạn phải xịt cái chai nước rửa chén vô bạn xịt xịt xịt xịt xịt, xịt vậy nè xịt như xịt nước tương vậy đó bạn chà chà chà chà chà cho nó bông lên rồi khi mà rửa xong ngửi vô còn mùi xà bông ok mới là sạch gội đầu mà gội tùm lum lên tới lúc bắt em vô ngửi rồi có mùi xà bông chưa anh có ok sạch nhưng mà em phản đối một điều là cái người ở dơ như em thì không bị lát còn cái người ở sạch thì bị lát mỗi tối luôn bắt em đèn ra bắt em bôi thuốc lát cho sạch quá bức luôn nè tới lúc cưới nhau về mới phát hiện ra bạn ấy có một gì là cái chữ ấy ví ờ. dụ ấy, như ấy, là ấy, ấy, À, anh anh anh ấy cái ấy giúp em vô chỗ ấy một cái em ờ. có câu nói đó là như thế nào ừ. rồi bây giờ cái mong muốn thay đổi của em với bạn này là cái điều gì dạ là cũng là cái đó luôn em mong là trước khi nói một cái gì đó có thể dừng lại một giây suy nghĩ ờ. dạ, nổ não lắm nổ não. thôi bây giờ em mong muốn may thay đổi điều gì Thật ra thì em lấy ảnh em thấy ảnh cũng tốt lắm rồi không cần phải thay đổi gì nhiều chỉ là bớt càm ràm lại rồi trời ơi cái cặp này thực ra là tưởng là căng thẳng nhưng mà thực ra cũng vui rồi. và tất cả Rất những là gì vui. cần khuyên chị cũng đã khuyên đã rồi khuyên rồi đó. chị đã khuyên rồi đó, đó là chị... điều quan trọng nhất trong cái mối quan hệ đó. của tụi em ứng dụng liền ứng dụng liền mua cái đầm xong đêm nay ứng dụng cái từ ấy luôn ấy ơi tối nay ấy nghe ấy ừ đó nhá dạ. thôi xin cảm ơn hai chồng mày nha dạ. cảm ơn tụi em nhiều nghe Dạ em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm nay 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở ủy ban phường 12 quận 6 à. à ở còn em. Chào chị Hồng Dân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga. Em 27 ờ, tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi à, hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi à, học đầu khóa năm 2010 Thì lúc đó là em thì đi học đó em ngồi bằng đầu Chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á Đó ừ. là cá biệt đi học trẻ nè, hay nói chuyện nè, hay cúp tiết nè, đủ kiểu Cái à, ông ấy à, trong cái hội trường rất là lớn Thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em cho dầu gió Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài độ nít Trời, tại sao lại là xin à, là, tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió phải tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm mày có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong à, trong cái trường á ừ. trong lớp thì vô thấy bạn cũng dễ thương thì à, mình cũng bộ nhức đầu đó mình lại mượn à, xin mượn chai dầu mà ừ. cái dầu mà cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị à. đấy không lại cũng ghẹo ghẹo lớn rồi xài giọng nít gì đấy mà, mà dạ, cái chiêu thức của em dạ, không? À. chiêu thức thôi chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu cái chai dầu lớn chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu ừ. mà ông này á ông vừa đâu ông em lúc mà em lấy cái chai dầu á ông nói gì nè đưa tay đây mình sơn móng tay cho dạ. em quay lại móng tay ông sơn một bộ em cái chơi học thì không lo học đi học đi về cho người ta học gì <laughs> mà ông ngồi sao móng tay nữa tại vì á em sơn cái đó là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà sơn bóng cho nó bóng hả dạ, sơn sơn dưỡng móng tay <laughs> ờ. à, sơn dưỡng ờ. à. riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này chung là à, trước á, thì em à, cũng để ý dễ thương thôi mà tại trong lớp á nhiều bạn rất là ý à, vợ em giờ á xong cũng cá kèo cá độ với nhau ở ờ, giờ coi đứa nào mà cua được nhỏ này xong rồi à, vì đồ độ đó mà hôm qua em à, ngỏ lời làm đủ cách đi à, à, quen vợ em cũng mời đi ăn đi uống này nọ mà khó lắm mời hoài không em đi mà đi mà cho em ngồi đợi đợi hoài mà đợi mà mũi chích mà nó muốn điên luôn tại vì em thích ông này em biết trước đó ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường cùng khóa đó đó ừ. em ghét lắm rủ em đi ăn em cho đợi đợi hoài lên nói là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi mà ông chịu khó đợi mấy đứa kêu là thôi mà ông xuống mấy con nó lên trên phòng nó thầy tìm thấy thì thầy la thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ ông không chịu về em cũng đi xuống đi xuống mà em đi ăn nha một lần em đi ăn em ăn hoài luôn em ăn từ ăn lẩu nè xong em qua ăn bánh mì xong em ăn bánh lăng em muốn xin tố em ăn một giây vậy đó em ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa bỏ tay thì thôi mà mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích không thích uh, bún mắm là không thích cháo lòng nè không thích hộp vịt lộn em cứ đè những cái món ra ăn thôi sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng ăn bún mắm ông nói chợ con gái đứa sáng ăn món thú rình ông nói vậy đó <laughs> ờ. tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn <coughs> à, ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á lần đầu tiên là hất tung cái bàn bỏ chạy bay hết cái quán người ta hết sao ủa sao vậy không biết ăn tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à em nhìn em sợ bao lâu thì tụi em mới ờ, em mới có cảm giác ờ, là không ghét bạn này chắc cũng lâu á chị đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó là mấy năm là mấy ba năm không khoảng ba năm bốn ba năm ba năm ba năm bốn năm chắc cũng tàn mạc à yeah. Dạ. ăn quá ăn mà dắt đi ăn quá dạ. trời ăn nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy em không sợ nếu em đi ở nhà mất mất cái bạn này sao ừ. lúc đó thì à, cái tư tưởng em thì à, lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó lúc đó anh gác qua hết để mình đi Ồ. <laughs> trước khi bạn đi á lại có khuyên là em là thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu nhưng mà bạn vẫn quyết định đi lúc mà đi ra ngoài cam ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà không có trao đổi điện thoại được ở đó là cấm mà ừ. em cứ kệ bạn ngoại cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoại á em đi thăm lúc mà bạn gặp em mà khóc ừ. khóc như mưa em nói thôi đi về đừng có khóc nữa tại vì chờ đợi nhiều nhiều người đi chung khóa mình á à. lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ ừ. mình đi nhìn đi nhìn lại chả thấy ai cô đơn đó xong rồi cái khoảng lâu lắm rồi gần lúc mà mãn cái ba tháng tân binh á mới lên thăm em ờ. thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ cũng hạnh phúc <laughs> không rồi hạnh, khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng dạ, không dạ đúng rồi <laughs> rồi đi bao lâu thì em mới về dạ lúc đó đi 18 tháng là về luôn dạ về xong rồi gặp lại vợ kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới cái nghĩ trong đầu đó con nhỏ này nó quen mình chơi sao á không được cưới <laughs> rồi à, có cầu hôn không mà tự nhiên kêu ta lấy mình trời nói anh nghe nè <laughs> ờ, ông này ông không có lãng mạn như người ta là là ờ à, anh cầu hôn em bó bông hay cái gì thôi cưới đi trời lâu quá rồi quen hết đời trai con người ta mà không cưới đúng rồi ta nói đúng mà Thế sao là em có nói là trời thì từ từ còn trẻ mà giờ sao mà lúc mình lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính mà ông chịu cứ là ngày nào cũng đi làm em thì làm về trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về biên hòa ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra trước cái nhà em ở gần chợ á ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người ngoài chợ ông ngồi ông chém gió ông mang kem ở trong kem của trong nhà ra ông mời người ngoài chợ vậy đó Trời xong rồi ông hào phóng lắm rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng à. trời người ta hỏi em bao giờ cưới bao giờ cưới xong rồi mẹ em nói là mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết hết gái rồi sao thì đi xa vậy con về đây lấy con này <laughs> rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu ờ, đám cưới từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm một sáu sáu năm hơn sáu năm hơn ừ. sau cưới vui không có kỷ niệm gì sau khi cưới không dạ <laughs> cưới nhiều cái nó đầu lắm tức là ngày thứ cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng sau lúc em về phòng Điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này Xưng anh em, em yêu anh cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao làm sao làm sao ghi hết Cái là kết thúc bức thư là Kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh Trời đất ơi Trời ơi chị Ủa nhưng mà bạn Là cái bạn đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan em Thì bạn là bạn đó là con trai mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi ông này em thấy em đọc được bức thư ông hoang mang lắm cái cái nét mặt cái nét mặt của ông em buồn cười nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi em cũng để đúng chỗ đó và em cũng không nói năng gì cho tới ừ. bây giờ đó là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc và em cũng không nói với bạn kia tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi dạ, dạ cũng 6 tháng mới à dạ đúng ừ. rồi 6 tháng về ở chung với nhau có tính xấu gì lòi ra không cho vợ em lầu da nhiều lắm cứ hay hay hay hay mò mò biếu em á mò gì biếu nói cái chữ đó mà cũng không hiểu nữa không có rõ không có nghe có ngày cái mò mò mò hoài mà em bực mình luôn em nói mò mò gì mò hoài á lúc nào cần mò cũng mò <laughs> không cần cái lại mò hoài rồi lúc này cái cái cực thì hay nó khó chịu cái càm giảm hoài à nhức đầu lắm nên em đi làm về cũng mệt thì vợ làm gì cũng mệt từ từ dọn cái cái phòng ở hai mình á từ từ dọn về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền à. phải làm làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu à. chứ làm mà qua loa là không có đâu cứ lầu bầu cằn nhằn nhức đầu rồi khó khăn gì á có khi nào mà cổ ăn hiếp em không có la mắng được không có có làm quýnh em luôn chứ chưa quýnh quýnh là hồi xưa thôi còn bây giờ hết quýnh rồi tức là ừ. em đang em đang căng thẳng công việc y về em vẫn làm trên máy tính vậy nè ông ngồi sau á tức là mình đang tập trung lắm ông cứ ngồi sao em ăn cái này đi ông <laughs> cái kia đi em quay ra trời tránh ra tao ta đang làm gì ông cứ ăn hoài vậy ông ăn ăn ăn bằng mình không đi cái ông giận ông, ông cắt đồ ăn thì ông lên giường nằm không luôn hồi đó là tính xấu của vợ còn nữa không giờ có người đó xấu cái vợ ừ. của ông hoàn hảo cũng nhiều ừ. nhiêu đó đủ rồi dạ. thế còn ông xã em sao ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun lắm anh cái dù mình nói một Hứa là một đúng rồi không phải với mình ai đâu ai cũng vậy á dễ thun mò luôn à khi nào em hối em hối trời cho nướng một tí nữa đi cho nướng một tí nữa đi lúc nào ông đi trễ so với những người khác hết á chưa kể là nói được không làm được ông nói em từ hồi mà quen nhau nói là anh sẽ bỏ thuốc từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ có vợ đẹp gì nè có ghen có ghen không trời cái này em phải nói chứ em đi xe đưa rước công ty á cái xe gì có 12 xe 12 có 12 người thôi à em đi xuống ông rước em tức là ông để cho em đi xe máy nhưng mà ông rước em nhìn trời ông cũng nhìn bà nè có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi chứ không thể nào nhìn vậy đâu ví dụ như người ta nhìn á anh mắt bình thường chẳng hạn em nhìn anh quốc thuận chị hồng dân là mắt bình thường còn nhìn, nhìn mặt nhìn mắt nhìn đó đó đó đó khác rồi à trời ơi nhiều khi ông bị tật rồi sao <laughs> cái đó không biết em mà nghe điện thoại á thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em em có làm sao không người ta đang nghe điện thoại tay này ông đứng trên tay này nè ông nói là ai vậy ai ai vậy cứ vậy hoài đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn đúng không ngày xưa ông còn đập lên cái điện thoại luôn đập điện thoại ba em mua đập luôn vậy xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à ồ ừ. vậy đó hả rồi bây giờ Ờ, em mong muốn thế ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều Nên là em chỉ có thể nói đơn giản là Em mong muốn ông xã là một người giàu Giàu là giàu về ý thức ừ. Ý thức ở đây nó rộng lắm Tức là khi mà anh có ý thức về tất các phương diện á Thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã đạt 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi Thì anh sẽ sẽ sẽ ok thế còn em vợ dạ, em thì cũng là ok rất nhiều chỉ mong muốn một điều là bớt nhây mà bớt nói nói lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm đó em chỉ mong vậy thôi mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít em cứ nói nhiều để để chồng em hiểu đi nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á, còn vô tư lắm còn trẻ trung lắm 27 tuổi vậy chứ mà mà thấy chưa đâu tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30 đó ừ. chứ còn 27 tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó thường là những những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn những cái phức tạp của cái cuộc sống này nếu như nếu như mà mình có một cái gia đình mình phải chống chọi đó thì từ từ chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á thì chị nghĩ là được chứ không gì á nhưng mà nó lâu thì tại ừ. sao mình để lâu làm chi rồi ờ... chúc hai đứa hạnh phúc nha <laughs> dạ cảm ơn cảm ơn dạ, chúc hai đứa mau có con nha em tên là nguyễn công nguyên năm nay 30 tuổi ừ. em từ yên bái vào đây được 20 năm rồi còn vợ dạ em tên là nguyễn trần thanh hiếu uh, hiện nay 30 tuổi hiện nay làm công nhân uh, nhà em ở thành phố hồ chí minh hai bạn uh, gặp nhau trong trường hợp nào Dạ, đó là khoảng tháng cuối tháng 8 năm 2011 ạ thì em có cùng một người thân đi ờ, sinh nhật có người bạn của bạn này thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi vô trong quán karaoke um, em với con nhỏ bạn em con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người để tôi thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi cô chơi, à, chơi. xong cái uh, qua cái mời uống bia hai đứa qua mời uống bia cái ờ, anh này nói thôi mình không uống đâu bạn mình uống về nhà má la <laughs> xong à, em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ đàn ông con trai gì đâu mà giờ nhiều cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét ừ. ờ, tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi à. <laughs> đó thì cuối xong... cùng thì anh có say không dạ có có về má là thật chị ạ <laughs> em khai là em bị gì thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị uống ừ. bia và thế thôi Ừ, vậy dạ, thôi chứ không dám nói là gái nó chút bia chị à, không dám nói gì đó không chứ nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa dạ vâng <laughs> rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không ừ. anh kêu gật cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại xong rồi về nhà nhắn tin nhắn tin đâu được ờ, một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ cũng quen đại đi quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào dạ thực tình lúc đó cũng, chưa có người yêu anh ạ ừ. nên ờ, thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính cũng nhanh nhẹn thoải mái cũng để ý chút chị ạ cũng xin số điện thoại về có việc về bắc khoảng 10 ngày cơ thì trong quá trình về bắc là có nhắn tin qua lại với vợ thì hỏi thăm rồi ờ, làm quen xong ờ, thấy rất là hợp chị ạ nhắn tin rất là hợp thế là quyết định khi là ờ, vừa về tới miền nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ ừ. trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc có những cái trắc trở gì không dạ có <laughs> lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên sài gòn nó đi làm rồi cái xong rồi cái ảnh ờ, uh, mới hẹn em là thôi Noel này uh, em đi chơi với anh nha tại vì lúc đó em quen người cổ là ở dưới miền Tây uh, quen xa ở xa nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau nên cái lúc đó cái anh đang ăn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi ừ. à, à với em, người yêu cũ đó dạ cái ừ, em sắp xếp em sắp xếp ừ. là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi ừ. cái 25 em đi với anh đó ồ không hề biết anh ạ à nhưng mà vô tình phát hiện ra vô tình ờ. hai hai mươi lăm cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà lại đi ăn ừ. vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à anh này gọi điện thoại tới alo em có nhà không dạ có em đang ở nhà anh vậy à, em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu trời ơi <laughs> nghe tới chết rồi giờ sao em nói với người yêu cũ em nó chết rồi anh giờ sao đây bạn trai em tới tìm em thì ừ. <laughs> kêu cái bạn em bạn người yêu cũ em mới nói ờ, thì kêu hẹn gặp bữa khác đi con kêu tới nhà rồi bây giờ anh chở em về gấp cái thế là chở, phải chở em về nhà ừ. thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm mình kêu dừng dừng xa xa đây em đi bộ lại ừ. Ờ. nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không dạ không ạ à. em chỉ quay lưng thế vậy em thấy thôi mà ừ. em hơi bờm sao chị không giấu dấu vết được ừ. là đi tay cầm cái nó mà hiểm thế này chị ừ. là đây biết rồi chị lần đó giận nhau bao lâu chắc gần tuần đấy chị ạ một tuần một tuần dạ rồi xong rồi quen lại đến dạ. nào làm quề trước dạ em tại vì ừ. mình là còn có lỗi trước ừ. là qua ngày hôm sau liền luôn là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn ừ, ừ. Ừ. và bao lâu thì cưới nhau dạ gần 4 năm 4 năm thì ạ, à, 4 năm Kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới ừ, Dạ vâng ạ Và bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ năm, năm 4 tháng Có em bé chưa? Dạ rồi em bé dạ em được 4 tháng Lấy nhau về rồi Hai vợ chồng à, có có thấy ờ, đối phương của mình không không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không <laughs> tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi em không có giấu giếp gì hết ừ. như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu rồi trước <laughs> đúng không tối nay cho anh ngủ chung nhé dạ thực tình thì vợ em là người rất thẳng tính ấy chị ạ là có sao nói vậy không có giấu giếm trong lòng em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi là biết tính vợ như vậy rồi và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo con nước ở nhà anh chị Nên không phải nấu nướng gì cả ừ. Không phải dẹp gì cả Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội Bây giờ là đang ừ. ở chung ông bà nội Ông dạ. bà nội ở ờ, trong Nam luôn Dạ vâng ờ, Chỉ nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em ờ, biết là là em có ờ, định có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á thì dạ. mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ Ừ. tại bản thân mẹ em là người miền bắc vào chị ạ ừ. cũng nghe nhiều về gái miền nam ừ. và cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền nam mấy ừ. nên quyết tâm là nguyên ta không cho mày lấy gái miền nam đâu ừ. em ừ. cũng biết thế là những lần rồi tiền về em lì lắm chị ạ ừ. cứ như nhà có mỗi lần dỗ cha thì lấy lạc ấy, cứ dẫn vợ về hết chị ạ bắt làm ừ. hết cứ lì lì chị không thích cũng dẫn về chị vậy ừ. Dạ. Dạ vâng. cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị ừ. cũng thấy ờ, cô này à, cũng ờ, chịu làm chịu nghe chịu ừ. học hỏi để làm đó chị ừ nên tường cũng chịu ừ. dạ nhưng mà trong những cái những tháng đầu về ở chung thì à, giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào à, lúc mới về thì à, vợ chồng em ở riêng chị ạ dạ tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi tại ừ, ở, ở gần đấy nhưng em, tụi em ở cách nhau có mấy mấy căn nhà thôi với ừ. mẹ ừ. thì à, về cái nhiều khi về cái em em đứng tại em đứng lâu á em hay mỏi mà đứng rửa chén cái bồn nó cao nhưng tôi khơm em lâu á nhiều khi cái em cứ bắt anh này phụ em rửa chén ăn xong em phụ rửa chén xong mà hai đứa mới về nhà phòng của mình rồi cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén ừ. cái thế là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á cái mẹ mới nói mẹ kêu là hiếu nha à, lần sau á là con à, không được để nguyên nó rửa chén ba mà thấy là ba không có thích đâu à, ừ. thế là mẹ đã chỉnh em như thế rồi cái này con nói dạ con biết rồi cuối cùng thì à, bây giờ em có phụ vợ rửa chén không dạ hay có là... chị vẫn rửa chị em vẫn phụ đúng không dạ, tại ừ. tại vì do là em mới sanh em bé nên là chưa mẹ chưa ừ. có cho làm việc nhiều nên là mẹ để anh này phụ em à là dạ, mẹ đồng giờ... ý để cho dạ, cho dạ, cho nguyên rửa dạ, do ờ. mới sanh em bé còn cái tật xấu gì nữa không nóng tính lắm mình nóng tính lắm nóng tính lắm có bao giờ mà em bị ờ, ăn đòn dạ đòn chưa tới mức đến ạ nhưng mà ừ. la ủi là to lắm chị ạ sợ lắm không biết làm gì cả thế thôi im lặng chị ạ là to ví dụ như sao đâu là nhiều em em thì ham chơi chị ạ ừ. nên lần đi chơi khoảng ba bốn tiếng về ừ. khuya mới về thì vợ đợi cửa thế mặt vợ là hiểu rồi ừ. thế đáng kìm kìm súng này vô coi vợ nói sao bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm chui tạt cô giường ngủ thôi ừ. bữa nào là vợ lo to quá sợ im ru nó chạy ra ngoài không anh nó quá rồi đó em không có la to em chỉ đếm thôi à. mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3 ừ. nếu mà không làm thì em xử sao à. coi bây giờ tới em đó dạ. anh ấy anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá à. Ừ. À. Dạ Ờ, lúc quen em á tí thì ờ, còn ờ, ý là em kìm cặp á là em hay nhằn á ừ. nên là ít hút mà từ cưới về cũng vậy nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á là hút hơi bị nhiều luôn ừ. nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận dạ, vâng. dạ. Ừ. mà hứa trước mặt em trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ cái lời hứa đó nhiều khi không bay không không không có tới được mà hôm nay em muốn anh hứa không dạ có ừ. mà bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì dạ thì là bớt mê chơi lại đi biết lo lắng cho gia đình tại vì anh này anh còn vô tư anh hơi ma mê chơi lắm ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa mà đang nằm với em cái bạn gọi alo mày rảnh không cô đi cà phê thế là quay qua vợ ơi cho anh đi nha vợ nửa tiếng anh về lẽ đi gọi nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền mà nửa tiếng về không dạ không à. toàn về với thun không hả à anh ừ. em ừ nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ đó là chỉ mong vợ nghe là chồng một chút đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị ừ. cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào tức là ví dụ nói, nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị ừ. biết khéo léo tinh tế một chút đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay nhưng mà, mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của ờ, con gái miền Nam ừ, đúng không? Dạ vâng. Về phần mình ví dụ mình ở trong gia đình à, người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa em em có muốn nói gì ờ, một cái lời gì đó với, với mẹ mẹ chồng. mẹ chồng không để cho mẹ hiểu mình ừ. hơn ừ, dạ à, thật sự là con rất thương mẹ à, con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn à, nhưng mà mẹ hãy uh, tha thứ cho con rồi con sẽ cố gắng uh, hoàn thiện bản thân mình hơn để uh, phù hợp với uh, nhà mình ừ. <laughs> <laughs> Vân cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là Cô đã ráng cô kềm lắm không là cô khóc nhè rồi đó chị <laughs> Còn có muốn anh ờ, thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh Rồi, đó cái điều đó là điều dạ, quan đúng trọng rồi, đúng, đúng không? Nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với ờ, với vợ Thì trên ờ, đây xin hứa với vợ từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá nếu, <laughs> nếu mà không bỏ được thì sao? À. Tùy vợ xử lý đấy tùy, tùy vợ xử lý nha rồi <laughs> ừ, cảm ơn tụi em dạ. cảm ơn